ta từ đêm nay mai về trên phố thể đen màu mùa yêu xưa úa nhào còn đầu câu bên lâu khi thốn trên đầu mọi lời yêu anh đến bao không bé bạc nguyện yêu không dở dang đôi trái tim vàng nơi nào bên anh nơi đó chốn thiên bên dệt bao mong mơ mơ ngày hạnh phúc anh vui bước bên em nay đã hết rồi vùi vào đây màu sao sinh đỏ đầy đêm nay ly rượu cay say mãi còn sao đời em trong kim chờ em muôn ngàn sao ghi nhé em một đêm vòng tay ôm đã lớn ánh sáng nhung lụa hãy gác tím lâu vàng cầu duyên không bé bàng nguyên yêu không dở dang đôi trái tim vàng nơi nào bên anh nơi đó chốn thiên đàng khóm qua thêm chót lưỡi mỏi mềm giờ em bên người ta anh đọc hành lễ bước đếm từng nhịp đơn con nhưng thôi người ơi miêu dở dang rồi miêu dở dang rồi thì đừng thương mà chi cho cơ hàng đôi bàn tay trắng mà dệt bao mong mơ mơ ngày hạnh phúc anh vui sống bên em nay đã hết rồi vùi vào đây một sao sinh đỏ đầy đêm nay ly rượu cay say mãi trong kiếp nào chờ em muôn ngàn sao vì nhé em một đêm vòng tay ôm đã lỡ làng đời em trong kiếp nào chờ em muôn ngàn sao vì nhé em một đêm vòng tay ôm đã lớn